Alo. Dạ vâng, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người một lần nữa cùng quay trở lại với kênh channel Circle miền Trung Tam Hoa Tám của mình nhé. Và lần đầu tiên thì cho mình thêm mặt đội nhóm lòng kênh cũng như đội nhóm Circle xin gửi lời chào và là chúc sức khỏe. À, chúc anh chị em mình có một buổi chiều tối thật là vui vẻ và chúc cho mọi điều mọi điều may mắn nhất sẽ đến cho tất cả anh chị em mình vào ngày mai. Và trước mặt hình nhỏ anh chị em mình là bảng giao chiến chính cũng à, cũng như là uh, bảng mở thưởng của ngày hôm nay đúng không ạ? Thì anh chị em mình xem được video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Circle miền Trung ba con tám của mình nhé mỗi ngày mình phát triển hơn đúng không ạ thì ngày hôm nay là chúng ta có 1.277 lượt xem cũng như 22 lượt like thì mình cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em mình đã ủng hộ cho kênh và bây giờ cũng là, là 6 giờ đúng không 6 giờ 38 phút là từ kết quả sổ số miền Trung đã sổ cho anh chị em mình được hơn một tiếng trôi qua đúng không ạ thì mình bắt đầu quay trở lại để để lên video và chia sẻ những con số cho anh chị em mình tham khảo để chơi vào ngày mai anh chị em nhé xem được video thấy hay ý nghĩa thì nhớ like và đừng tiếc cho kênh một nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh anh chị em nhé trên mình cũng đến bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay số cho hai đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thì chúng ta điểm sơ qua giải G8 và giải đặc biệt của hai đài như thế nào anh chị em nhé đúng ạ ở ừ, giải G8 này Đà Nẵng cho chúng ta còn 31 đúng không ạ Khánh Hòa là 18 đúng không ạ đặc biệt của Đà Nẵng cho chúng ta là 618 đúng không ạ 135 tâm càng 1 đầu 3 đôi 5 ta có đề 35 này Khánh Hòa là 465 186 tâm càng 1 đầu 8 và đôi 6 ta có đề còn còn đề 86 triệu nhá điểm sâu qua một chút về đầu đuôi lô tô của hai đài từ đầu 0 đến đầu 9 đúng không ạ <clears throat> thì Đà Nẵng Đà Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng thì cho chúng ta là đầu hai con biết hoàn toàn đúng không ạ Khánh Hòa cho chúng ta là đầu 6 vậy là mỗi đài là chỉ số một đài công đức đầu, hai và đầu sáu trụ của hai đài Đà Nẵng lô tô 2 nháy cho chúng ta đó là con 722 nháy cũng như là con 872 nháy chậm nhá Khánh Hòa thì không có lô tô 2 nháy nào đúng không ạ rồi thì anh chị em mình cũng đã điểm sơ qua bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay đúng không ạ thì bên màn hình bên trái anh chị em mình là bảng uh, chốt số mình ngày hôm qua chốt anh chị em mình đúng không ạ chúng ta có chiến thắng được gì ạ đúng không ạ kênh ờ, chốt số ngày 16 tháng 3 năm 2022 đó kênh soi còn miền Trung 8 hoa 8 này đúng không ạ với Đà Nẵng bạch thủ lô tô con 19 đúng không ạ để mình xem nào 19 thì chúng ta ăn thẳng con 19 anh chị em nhé ăn thẳng 19 này đúng không ạ trả về bóng anh chị em mình là con 14 tiếp luôn này đúng không ạ nó trả về bóng tiếp luôn này 19 sổ cho cả hai đài luôn anh chị em ạ đúng không ạ 19 đúng không ạ 19 thì chúng ta ăn luôn này đúng không? trả về bóng cho anh chị em mình có 14 tiếp tục này đúng không ạ vẫn ăn luôn này và ăn cả đạch bên Thanh Hòa luôn đúng không ạ 14 9 9 thì bóng 4 anh chị em nhé 9 chúng ta từ 5 đơn vị là còn 4 đúng không ạ thì chúng ta chiến thắng được con lô tô 19 này đúng không ạ rồi đó là về lại Đà Nẵng với Bạch Thủ lô tô con 19 chúng ta ăn rồi đúng không ạ song thủ là 4884 48 thì về 40 đúng không ạ nó về 40 mất rồi và 84 thì 84 nó về 87 đúng không ạ 87 87 <clears throat> đến lô tô 2 nháy rất trợ trợ cho anh chị em mình rồi đó là về phần ờ, Đài Đà Nẵng thì chúng ta chiến thắng được đường của Bạch Thủ thôi đúng không ạ tiếp theo Khánh Hòa Khánh Hòa Khánh Hòa chốt mình chốt anh chị em mình là Bạch Thủ lô tô có 68 đúng không ạ 68 thì nó về 86 này về lộn 86 này 68 về lộn 86 mất rồi đúng không ạ <coughs> quay ngược lại chị em ạ và song thủ là 1441 này thì chúng ta là con 14 này đúng không ạ ăn 14 rực rỡ này đúng không ạ đây tiếp tục đây 6886 này 14 về trả bóng lại cho mình là con 19 tiếp này đúng không ạ rực rỡ chưa kênh trên kênh đúng không ạ ba lô hai này là con con 68 đúng không ạ 68 rất tiếc ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được nó về lụt lại con 86 mất rồi đây đúng không ạ xiên đá hai đai là 14 19 đúng không ạ thì 14 chúng ta có 14 này hai nháy lô tô 14 này và tiếp tục là hai nháy lô tô 19 luôn anh chị em này đúng không ạ hai nháy lô tô 4 và hai nháy lô tô 19 một lần cũng xin chúc mừng anh chị em nào đã chiến thắng ở trên kênh cũng như zalo anh chị em nhá 14 19 cho ta ăn cả hai nhánh lô tô ở đài, để xiên đá nhá thì một lần cũng xin chúc mừng anh chị em em nào đã ăn được ờ, đài Đà Nẵng với bạch thủ lô tô 19 và Khánh Hoa là con 1441 cũng như là con 68 anh chị em mình đã hai con 6886 chúng ta ăn con 86 nhà giải đặc biệt nhé đúng không ạ đợt rực rỡ và xiên đá thì chúng ta ăn lô tô, nổ đến hai nhánh cho lô tô anh chị em mình rồi thì đó là kết quả của ngày hôm nay thì một lần cũng xin chúc mừng anh chị em nào mà đã chiến thắng ở trên kênh ạ và nhớ đừng tiếc ấn cho kênh một nút like của những nút đăng ký kênh anh chị em nhé rồi anh chị em mình cùng đến vào ngày mai sổ cho ba đài đà nẵng bình định quảng trị và quảng bình anh chị em mình cũng điểm sơ qua giải g 8 và giải đặc của ba đài như thế nào đúng không ạ ở giải g 8 này bình định cho chúng ta con 34 quảng trị 44 và quảng bình là con 88 anh chị em ạ Đặc biệt của Bình Định cho chúng ta là 069600 tâm càng 6 đầu 0 và đuôi 0 toàn là 0. Quảng Trị là 904097 tâm càng 0 đầu 9 đuôi 7 toàn là 97 này. Và Quảng Bình là 269526 tâm càng 5 đầu 2 và đuôi 6 toàn đều có đề 26 chậm nha. Điểm một chút sơ qua về đầu đuôi lô tô của ba đài từ đầu 0 cho đến đầu 9 đúng không ạ? Bình Định cho ta đầu 1 2 cầm biết hoàn toàn đúng không ạ? Cũng như là đầu 7 cầm biết hoàn toàn này đúng không ạ? Quảng Trị cho chúng ta đầu 6 con biết hoàn toàn cũng như là, là đầu 8 chiếm nhá và Quảng Bình cho chúng ta là đầu 4 cũng như là đầu 7 chiếm nhá là không biết hoàn toàn. Lô tô hai nháy ở Bình Định cho chúng ta con 002 nháy này, cũng như 34 hai nháy cũng như là con 45 hai nháy đúng không ạ? 66 hai nháy này, 87 hai nháy này đúng không ạ? Quảng Quảng Trị cho chúng ta là con là con 78 hai nháy này đúng không ạ? Và Quảng Bình cho chúng ta là con 22 nháy cũng như là con 39 hai nháy xem nhá. Vậy đa số lô tô hai nhé về khá là nhiều cho đài Bình Định này, 1 2 3 4 5 nháy lô tô hai nháy anh chị em nhá. Rồi, thì anh chị em mình cũng đã điểm sơ qua mà kết quả mở thưởng của ngày hôm nay rồi ngày mai đúng không ạ? Thế anh chị em mình cùng quay trở lại với bảng chốt số của mình vào ngày mai thì xem được video nhớ like và nhớ đăng ký kênh anh chị em nhé. Chốt số soi cầu miền Trung Tam Hoa Tám đúng không? Chốt số vào ngày 17 tháng 3 năm 2022 với ba đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Bình Định Bạch Thủ Lô con 58 này đúng không ạ? Và song thủ là 5005 đúng không ạ? Quảng Trị Bạch Thủ Lô 64 và song thủ là 1551. Quảng Bình Bạch Thủ Lô 31 và song thủ là 2772 đúng không ạ? Ba lô ba đài là con 27 cũng như trên đáp ba đài là 2772. Anh chị em nào mà kết cầu kết số với những con số và những đường cầu mà mình đã chia sẻ trên kênh đây thì có thể vào tiền đúng không ạ? 50 điểm vui chơi trà đá thôi. Còn anh chị em nào mà muốn chơi to thủ nước muốn số chuẩn chắc vào bờ kết bạn Zalo số chuẩn cầu kích của mình là Zalo phía sau đây là 0965381462 được ờ, hỗ trợ bên tư vấn miễn phí hoàn toàn 100% cho anh chị em mình nhé <clears throat> và mình xin ờ, dừng video tại đây để chúc anh chị em mình có một ngày và một buổi tối thật là vui vẻ bên ăn ăn nhiên bên gia đình và người thân anh chị em nhé và nhớ like và chia sẻ kênh